Hi, xin chào anh em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Giang Crypto Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Giang.com Và nếu như em nào lần đầu xem video trên kênh tút Hoàng Giang Crypto ấy Thì nhớ nút subscribe, đăng ký kênh tút cũng như bật nút chuông vào nữa chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Giang Crypto nha và trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho anh em một game NFT sổ số anh em nha.